Hello các bạn Xin chào các bạn đã đến với kênh Sima Chao của mình Chúc các bạn một ngày vui vẻ Video ngày hôm nay mình nói về lần cuối cùng mình sẽ tiễn em nó đi à, vào chùa thả phóng xanh em này mình sẽ cho em này vào chùa thả phóng xanh còn em này thì mình mới bắt qua mình đang sửa bể mình chuẩn bị để em này vô rồi em này mình sẽ cái bể này còn dư thì mình sẽ nuôi một em la hán nữa đấy nuôi nuôi dự phòng đấy nuôi dự phòng một em nhỏ mình thích mình cũng thích cái loại mà mình nuôi hai ngón tay từ hai ngón tay mà thành à, bốn ngón thì cũng cả năm à, nếu mà có trục chặt gì thì mình à, để qua cái bể kia mình chân chơi thôi làm chơi vui mình cũng à, thích dòng lá hán cho nên mình nuôi mà mình mua thì mình nói trước mình là mua cá thì lúc nào mình cũng mua cá tầm 500k đổ lại có nhiều bạn anh em cũng vui vẻ cũng muốn giao lưu với mình thì mua cá khoảng chừng à, cũng muốn bán mình là cá ba bốn trăm ba trăm cũng có 400 cũng có 500 à, cũng có thì mình thích con cá nào là mình nuôi mình mua chứ à, mình không có Đấy, mình mua mình mua tại tiệm cá có nhiều anh em cũng giao lưu với mình muốn ờ, bán cho mình cảm ơn anh em nha anh em à, làm youtube cả năm rồi được tình anh em mình à, chia sẻ như vậy là mình rất là vui mình không có phần này gì hết Đấy. cá này mình nuôi được bốn ngón các bạn Đó. cá nó coi như là mình phải xuống sông rồi năm ngón tay cái này năm ngón à cứ như ông mình mình nói mình tệ đi mình dở đi chứ mình không có ấy thì mình không biết sao nữa thôi kệ thả nuôi con một cưa cá mới Đấy. mình nói mình à, hay thì các bạn chửi nhiều hơn hơn đó mình nói mình dở đi nói mình dở để các bạn thả hê các bạn cười đi mình nói mình hay các bạn chửi lắm nó dở đi nó mình dở nha mình nói thật mình nói mình dở mình tệ hơn các bạn để các bạn để các bạn hả hê các bạn cười mình vui rồi các bạn cười được là mình vui rồi chứ chứ các bạn mà không cười các bạn giận là mình buồn à cười nha các bạn à. rồi à, nói về vấn đề thuốc thang hay là gì đó thì có những cái clip trước mình đã chia sẻ hết rồi cũng vòng vòng mấy cái thuốc đó à, không có gì đâu mình cũng như vòng vòng thôi Đấy. rồi cái clip này là cái clip mình à, lưu giữ lại kỷ niệm của hai chú cá la hán này để mình à, buồn mình lên mình xem lại ờ à, hồi đó lên mạng lên youtube á cái kênh riêng của mình để mình xem lại ờ à, hồi đó tôi cũng có nuôi con cá 3 năm trời rồi à, có một con chết rồi có một con à, thả sau thả vô chùa thả không xanh rồi à, nuôi hai con nói chung là vậy Đấy. nuôi tổng cộng là bốn con nếu trước sau gì tổng cộng là bốn con đó, chơi mà cuộc chơi nào mà không tàn mấy bạn tình cuộc chơi nào không tàn cũng phải có lúc chơi thì à, chia tay thôi rồi có nhiều bạn à, làm mà bạn cho ý kiến thấy à, buồn quá à thấy bạn đó mình à, cho ý kiến mà cho ý kiến thấy à, không không không hay chút nào dở bạn ơi mình nói thật luôn với bạn luôn nha bạn cho ý kiến rất là tệ và mình cũng nói thật luôn bạn bao nhiêu tuổi không biết mình cũng không biết nữa các bạn hơn mình đó bạn từ giá tầm 35 40 mà cái đầu của bạn á, cái não của bạn như đứa nít 3 tuổi nó thẳng với bạn luôn á bạn cho ý kiến là hay hay chút đi bạn có ý kiến nào hay chút ha rồi tạm biệt